Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải ờ, Bundesliga nữa nha anh em. Trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì đi sơ lược về cái trận những trận đấu ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em. Thì hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là ba trận nha. Đó là cái trận ừ, U20 Iraq chấp U20 Indo thì cái trận này Iraq ờ, bị thay đỏ mà vẫn ăn 2-0. Thì cái trận này anh em đã húp được cái một mã kèo rồi nha anh em qua cái trận U20 ờ, Uzbekistan thì cái trận này mình cho anh em nằm cái đội ờ, chủ nhà là Uzbekistan thì anh em cũng đã húp được cái trận này thì Uzbekistan ăn với cái mã tỷ số là 2-0 còn cái trận ờ, mà MU đá cúp FA này với West Ham thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm MU và nằm tài và nằm MU hiệp 1 thì anh em cũng đã húp full trận này rồi nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận của Đức nữa nha anh em đó là Bundesliga thì ờ, mình sẽ ờ, nhận định cái trận của cho tất cả anh em là cái trận bonsai Dortmund nha anh em gặp à, Leipzig vào lúc 2 ờ, giờ 30 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của Bundesliga thì anh em cũng thấy Dortmund đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 46 điểm sau 22 vòng đấu thì trong khi đó Leipzig anh em cũng thấy Leipzig đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 22 vòng đấu thì cái bảng đấu của Bundesliga này đang rất là hấp dẫn nha anh em thì có 4 đội 5 đội luôn anh em 5 đội đang đều điểm với nhau là tầm 41 42 43 46 nha anh em thì um, đang tranh cái ngôi Nhật Bản rất là cao đứng đầu là Bayern Munich kế là Dortmund thì nếu mà Dortmund thắng được cái trận này thì Dortmund sẽ vươn lên cái vị trí đầu bảng để uh, Dortmund vươn lên vị trí đầu bảng nha anh em thì thêm cho anh em xem thành tích của hai đội trong cái ờ, lượt thành tích và giống như lượt đối đầu gần nhất thì anh em thấy Dortmund trong 10 trận gần nhất Dortmund hầu như bất bại anh em chưa để thua một trận nào toàn thắng trong 10 trận gần nhất luôn nha đây anh em cũng thấy trong 10 trận gần nhất thì Dortmund chưa bại một trận nào Dortmund hầu như bất bại trên mọi đấu trường rồi thì anh em xem trong cái thành tích chơi trên sân nhà của Dortmund thì Dortmund chơi trên sân nhà rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại 2023 này luôn nha anh em 2023 này Dortmund là hầu như đã bắt bại à, anh em thấy cái chuỗi chơi trên sân nhà của Dortmund trong năm trận gần nhất thì Dortmund toàn thắng còn bên phía Leipzig thì anh em cũng thấy Leipzig thì à, cái phong độ cũng không tốt cho mấy nha anh em Leipzig thì đã thắng chỉ được mới có 5 trận và để hòa tới 3 trận và để thua 2 trận anh em thấy cái phong độ của con Leipzig này nó không có tốt bằng cái phong độ của con Dortmund trong cái trận này nha thì thành tích chơi trên sân khách của Leipzig thì anh em thấy Leipzig chơi trên sân khách 3 trận và để ờ, thắng hai trận và để hòa một trận còn trong cái thành tích đối đầu thì anh em thấy trong thành tích đối đầu thì Leipzig với Dortmund thì những bàn thắng luôn nguyên bị gì Leipzig không nha anh em thắng cách biệt từ hai bàn đổ lên không thì anh em xem trận lần nhất Leipzig đụng uh, ờ, Dortmund vào tháng 9 vào cái mùa giải năm rồi đấy nè không vào đầu mùa giải nè bộ đầu mùa giải thì à, lép à, Leipzig nó à, thắng Dortmund tới cái tỷ số là 3-0 thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình chuyển qua mình đi vào cái phần tỷ lệ kèo luôn nha đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là đội chủ nhà nha anh em đội chủ nhà Dortmund chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,5 thì theo anh em thấy cái trong cái lịch sử đối đầu của thằng Dortmund và thằng Leipzig thì chưa có lần nào mà thằng Dortmund thắng được Leipzig nhưng mà trong cái phong độ gần đây nhất thì anh em cũng thấy thằng Dortmund đang có cái phong độ rất là tốt nha thì cái trận này nhà cái đánh giá cao Dortmund đường Dortmund chấp với ma kèo là 0,25 do lợi thế sân nhà chứ hai này cũng ngang cơ nha thì anh em có thể vào những cái mã kèo là giống như anh em vào mã kèo đội chủ nhà chấp 0,25 tài xỉu tài xỉu thì anh em chờ anh em chờ anh em canh cái trận đấu nó như thế nào rồi anh em hảo vào kèo tài, tài xỉu giống như hai thằng ra nó đôi công với nhau thì anh em vào cái mã kèo tài còn hai thằng nó giống như nó ờ, chia điểm cho nhau để đi lên thì anh em nên vào kèo xỉu đó để mình vào mình phân tích cái trận đấu gần nhất ừ, cho anh em xem nha để anh em coi đánh tài thẻ tài góc như thế nào nha đây trận đấu gần nhất thì Leipzig đá lên sân nhà của Leipzig thì Leipzig chấp động nữa nha anh em thì hai này ngang cơ nhau sân nhà của nào đó chấp anh em và lớp giết ăn 30 nha thì hai thằng này đá rất là ít thẻ vàng thì mình không khuyên anh em nên đá tài thẻ trận này anh em có thể đá xỉu thẻ hoặc là anh em có thể đá trận này khó đá kèo chấp thẻ lắm anh em anh em có thể vào cái mã xỉu thẻ và anh em canh hai thằng này nếu mà đá có bàn thắng anh em thấy đá đôi công thì anh em có thể vào những cái mã rung anh em thấy rung hiệp một rung hiệp hai cũng rất là dễ uh, lời nha anh em còn gốc góc thì hai này đá cũng đôi công rất là nhiều góc nha anh em anh em có thể vào cái mã kèo tại góc thì cái tài góc nó tầm 9 trái đến 9 trái rưỡi thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có cái mã kèo tài góc thì anh em có thể vào cái mã kèo chờ tới cái lúc mà có cái đội hình chính thức và có kèo chính thức thì mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em để anh em vào những cái mã kèo tài góc thì nó sẽ lợi thế cho anh em dễ ăn hơn anh em đánh à, cái kèo à, chính nha thì đó là cái phần phân tích và nhận định về cái trận đấu giữa à, Dortmund và Leipzig cho tất cả anh em. Thì anh em nào đang xem nếu mà trùng máu với mình thì anh em có thể nằm cái kèo đội chủ nhà chung mình. Còn anh em nào có nghịch máu với mình anh em có thể đánh nghịch lại với mình. Còn anh em nào mà đang chơi ngoài mà muốn vào nhóm mình để chơi nhiều kèo hơn á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937 072 613 hoặc là Telegram cài bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm của mình để chơi nhiều mã kèo hiệu quả hơn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong trận à, Dortmund và Leipzig cho tất cả anh em. Anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều lượt đăng ký kênh và mình à, ra video nhiều hơn. Anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất của mình thì anh em nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký kênh. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.